nhìn mây mà thấy màu sen rực

gò tháp với anh nhìn mây mà thấy màu sen rực hồng truyền vội chia